khi mà chúng ta nói nó phải có năng lượng nó phải hoạt ngôn phải lưu loát và phải cuốn hút người khác và muốn có điều đó thì chúng ta cần phải có năng lượng và năng lượng nó được xây dựng trên ba cái chân kiền chân kiền thứ nhất là thân thân này chính là gì khuôn mặt của chúng ta lúc nào cũng phải rạng rỡ lúc nào cũng phải tươi tỉnh vui vẻ và tự tin có phải không các anh chị và chúng ta phải sao có một cái thanh quản nó khỏe và cái hơi trong chương trình này kiên sẽ luyện giúp cho các anh chị luyện được trường hơi và cột hơi để giúp chúng ta làm sao ạ à? chia sẻ một cách nó khỏe mạnh dòng khỏe năng lượng khi mà chúng ta làm sao bán hàng livestream hoặc là đàm phán thì chúng ta cần phải có năng lượng có đúng không các anh chị năng lượng là gì năng lượng là ngân lượng đó các anh chị ạ à. trong đàm phán trong bán hàng trong các mối giao dịch hoặc là nói chuyện thì sao các anh chị người nào có năng lượng cao hơn thì người đó sẽ chiến thắng có phải không các anh chị thứ hai là gì là tâm của chúng ta các anh chị sẽ thấy rằng những người có tâm yêu thương biết ơn à, chia sẻ cho đi nhân ái thì họ có một trường mức năng lượng rất cao và đó là trường mức năng lượng của những người thành công còn những người có trường mức năng lượng tiêu cực suy nghĩ à, đánh giá phán xét hoặc là ô buồn thì họ có trường mức năng lượng rất là thấp do đó trong chương trình này Kim sẽ chia sẻ cho anh chị những cái bí quyết làm sao để chúng ta có thể nuôi dưỡng được cái tâm của chúng ta luôn an nhiên, luôn vui vẻ, luôn tích cực để làm sao chúng ta thu hút được cái năng lượng. Thứ ba là gì các anh chị? Là cái trí của chúng ta muốn mà nói cho người khác, thu hút được người khác, nói mà để cho người khác nghe thì chúng ta cần phải gì các anh chị? Chúng ta phải có trí tuệ, chúng ta cần phải có tư duy chúng ta phải có những cái à, hệ thống tư duy niềm tin ở bên trong thì lúc đó chúng ta chia sẻ thì người ta mới lắng nghe các anh chị à và trong chương trình này kiên sẽ luyện trí cho các anh chị thông qua siêu phạt ngôn và phương pháp đọc sách siêu tốc 1.000 từ trên phút kiên sẽ tặng cho anh chị vào ngày mai nha các anh chị nha để giúp chúng ta gia tăng được cái trí tuệ của mình hiện tại kiên đang chia sẻ cho anh chị bằng tiềm thức nha các anh chị ha khi mà chúng ta đọc sách rồi các anh chị ạ à, thì những kiến thức và tư duy nó sẽ đi vào trong đầu và khi đó có input thì sẽ có output chúng ta đọc sách nhiều chúng ta lắng nghe nhiều chúng ta quan sát nhiều thì bên trong của chúng ta có một cái kho tàng về kiến thức và khi đó chúng ta nói ra những cái điều gì đó nó đều rất là sao ạ rất là tự nhiên rất là có lý có tình nha các anh chị ha do đó chúng ta phải đầu tư cho cái trí tuệ của chúng ta thông qua việc đọc sách và đi học